À, chào các bác nhé à, shop à, xin chào toàn thể anh em hôm nay giới thiệu với anh em à, mấy cái món ờ, phụ kiện nhỏ nhá shop à, Tân Ánh Ngọc Ánh nhá giới thiệu với anh em mấy cái phụ kiện nhỏ cho anh em đam mê chơi PCP nhá à, đầu tiên là cái ti đồng nhá à, bác nào cần cái ti đồng này ti đồng mà lắp vào van uh, điều áp ấy, hay là van truyền thống ấy nhá ti đồng ti đồng uh, sim chun nhá rồi các bác nào mà dùng bơm cao áp nhé dùng bơm cao áp mà có bị hỏng ti bơm thì nhà bên ờ, shop cũng có ti bơm luôn nhá có ti bơm luôn ti đồng này ti bơm này thế rồi các bác mua con ti ờ, đồng các bác cần thêm mấy cái mút độc ẩm nữa thì ờ, shop sẽ gửi tặng cho các bác mấy cái mút độc ẩm luôn nhá à, đặc biệt là đồng hồ đo áp nhé đồng hồ đo áp hàng rất là nhiều nhé đồng hồ đo áp này à, dây bơm dây bơm cao áp nhá dây bơm cao áp à, dây bơm cao áp này à, còng này còng ờ, D35 nhé còng D35 16 để cho anh em bắt vào ống nhôm với ống titan nhé còng D35 16 này à, thanh nâng nhé thanh nâng để tạo dây kính khi các bác dùng uh, chế vào cái bình nhôm ấy thì sẽ cần thêm thanh nâng này nữa để có cái điểm vị trí để cho các bác uh, co dây để kẹp kính nha và đặc biệt thêm nữa là có cả cái thanh tạo dây nhá. thanh tạo dây là này shop mới nhập được về cái thanh tạo dây này các bác nhé à, thanh tạo dây có nghĩa là ở trên mấy cây uh, ờ, ờ, củi chế của các bác ấy mà không có cái chỗ dây sẵn để bắt kính nhé không có đường dây sẵn để bắt kính thì các bác sẽ dùng cái thanh dây này à, thanh dây này người ta sẽ xẻ sẵn cho mình cái rãnh dây thì các bác và chỉ việc căn vào cái ờ, cây củi của mình à, làm sao cho nó thẳng vào là được thì sẽ có một cái thanh tạo dây để các bác ờ, bắt được chân kính vào nhá à, các mẫu văn nạp nhá à, các mẫu văn nạp uh, gen uh, như con này là gen 12 này văn nạp gen 12 này à, gen 10 rồi uh, gen 8 đủ loại các bác nhé đủ loại à, các bác nào có nhu cầu mua đầu bơm luôn có cả đầu bơm cho các bác nhé À, đầu bơm à, cao áp có nghĩa là hay gọi đơn giản nó là cái rắc cái nhé cái rắc cái của bơm cao áp này à, đặc biệt là các loại đồng hồ đo áp nhé các bác nhé các loại đồng hồ đo áp à, từ chân 8 cho tới à, chân 10 này. chân 10 và từ 10 mpa cho tới 40 mpa nhé 40 mpa đây ví dụ như là tôi nói điển hình cho mỗi loại một cái ra nhé để, giới thiệu với các bác này rất là nhiều loại nhé các bác cần loại nào thì cứ liên hệ nhé Ờ, về đồng hồ áp ấy, thì cơ bản là sẽ có hai loại các bác nhé một loại này chân 10 và một loại là chân 8 thì bây giờ tôi sẽ lấy đủ cho các mẫu cho các bác xem hầu như là mẫu nào cũng có nhé đây mẫu nào cũng có ờ, đợi các bác từ từ bác xem nhá đủ các loại mẫu mẫu nào cũng có đồng hồ chân 8 nhá đồng hồ chân 10 uh, 10 mpa cho tới 40 ờ, mpa nhé Đây. tôi giới thiệu ờ, cơ bản mấy loại cho các bác nắm được nhé đồng hồ đo áp nhé, thì các bạn sẽ có 5 loại này chân 10 chân 10 là sẽ có 4 loại nhé 4 loại chân 10 4 loại chân 10 này à, ờ, 3 loại này là 3 loại chân 8 này thì các bác lưu ý kỹ nhé nếu mà chân 8 ấy thì sẽ có các thông số cho mình ấy. À, nhỏ nhất là 20 mpa nhé 20 mpa chân 8 đi dành để mất vào cái van điều áp cho các bác ờ, đo cái áp ờ, xả ấy, áp xả của van nhé Đấy. kế tiếp thì sẽ là 30 mpa 30 mpa cũng là để đo áp luôn nhưng mà cái loại 20 mpa thì mình sẽ dễ xem hơn nhé dễ xem hơn nó vẫn là chân 8 đi nhé chân 8 đi và ờ, tiếp theo là cái loại 40 ờ, mpa là đồng hồ này đồng hồ để bắt vào trong cái van để các bác đo áp của mình nhé thì nó có sẽ có màu là xanh vàng đỏ là biểu thị cho các mức ờ, an toàn à, chú ý và hơi nguy hiểm nhé cái đấy đồng hồ chân 8 thế còn đồng hồ chân 10 sẽ có bốn mẫu cho các bác lựa chọn nhé một mẫu các bác xem kỹ cần mẫu nào các bác lựa mẫu đấy à, cái mẫu nhỏ nhất thì là từ 10 mpa nhé à, 10 mpa ở đây ấy, nó tương đương với lại 100 kg đấy các bác nhé tương đương 100 kg 10 mpa này rồi đến loại 20 ờ, mpa nha các bác nhé 20 mpa và tiếp theo là 30 mpa 30 mpa nhé ừ. và 40 mpa 40 mpa tùy tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác cần loại thông số nào thì các bác liên hệ với shop nhé à, các bác lưu ý là cái loại đồng này đồng mặt trắng này trong này nó có dạ quang khi mà buổi tối ấy, mà tắt điện tối ấy, thì cái này nó sẽ phạm lên ánh sáng à, xanh nhé ánh sáng xanh luôn thì cái này là có dạng quang các bác nhé à, ờ, và các tất cả các phụ kiện này ấy, thì shop đều có dao xỉ dao lẻ các bác mua nhiều thì có giá rẻ nhé còn các bác mua lẻ thì shop vẫn ship luôn à, các bác có nhu cầu cần mua một cái con van nạp hoặc một chiếc đồng hồ à, shop vẫn ship bình thường nhé Ờ, một chiếc đồng hồ này ấy, mấy cái ship mấy cái giá là giá bao ship chuyển phát nhanh cho các bác về tới nhà luôn là 80.000 các bác nhé 80.000 cho một cái đồng hồ này bao ship chuyển phát nhanh luôn thế còn các bác mua đồng hồ này hay là mua văn nạp mua mấy cái phụ kiện nhỏ nhỏ mà mua theo ờ, đồ chẳng hạn ấy. ví dụ như các bác mua bơm ấy các bác mua bơm cầu áp mà các bác mua thêm một cái đồng hồ nữa thì ờ, shop chỉ tính cái giá là 50.000 thôi nhé các bác nhé 50.000 gọi là tính giá vốn anh em giao lưu à, đủ các loại phụ kiện nhé ngoài ra còn có cả các ờ, ờ, mẫu van mẫu bình nhé ờ, mẫu van mẫu bình mẫu kính ngắm các bác có nhu cầu cái gì thì các bác cứ liên hệ nhé đây kính ngắm UTG Đấy. À, đủ các loại luôn hôm nay giới thiệu với các bác mấy cái phụ kiện nhỏ vậy thôi à, ti bơm đầu bơm à, chân kính à, chân còng thanh nâng chân tạo dây nhé rồi xin cảm ơn các bác các bác uh, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại uh, số điện thoại ở bên dưới nha, phần uh, miêu tả nha và phần tiêu đề nhé rồi xin cảm ơn các bác